Vậy tôi sẽ dùng kiểu duy điền là dấu thẳng đứng để khởi tạo mã. Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học TypeScript cơ bản. Ở bài hôm nay, bài 10 chúng ta sẽ học về Union. Sẽ đi trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ tiến hành chữa bài tập của ngày hôm trước. Bài ngày hôm trước chúng ta đã học về alias và interface các bạn hãy điền vào trống để tạo một alias mới ca tai bằng string chúng ta sẽ điền vào chỗ ba chấm đấy là tai ca tai bằng string chúng ta sẽ đi vào học bài của ngày hôm nay chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng thì uh, union được sử dụng khi uh, một giá trị có thể nhiều hơn một loại chúng ta sẽ đi vào phần thực hành union đầu tiên tôi sẽ tạo một function tên là in mã và trong ờ, tham số thì tôi truyền mã vào mã của tôi thì có thể là string hoặc number vậy tôi sẽ dùng kiểu union là dấu thẳng đứng để khởi tạo mã sau đấy thì tôi sẽ in ra mã và chúng ta sẽ thử <clears throat> thử dùng hàm này in mã chúng ta sẽ chuyển vào là một không lỗi in mã bằng một string cũng không lỗi vì chúng ta đã đi lên ở đây thử bộ vào đi sẽ lỗi ngay Union Error để tránh các lỗi khi sử dụng các kiểu dữ liệu này thì ta cần biết chính xác dữ liệu của biến tiếp đến là <clears throat> chúng ta sẽ